Vâng, xin chào các bạn Hôm nay Đặng Phương sẽ chia sẻ cho các bạn biết một giải pháp mà chúng ta có thể áp dụng trong việc chữa những căn bệnh nan y Thì trước hết có thể các bạn đã biết đến à, tôi qua những video về chữa ung thư hoặc những cái video mà bệnh nhân ung thư tôi chia sẻ về các cái giải pháp tôi đã giúp họ có thể chữa lành thực tế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một phương pháp áp dụng nó giống như là một à, một sự à, có thể linh ứng ở những cái cái cái à, cái, cái thần thánh đó thế nhưng thực tế thì nó là một cái phương pháp mà rất nhiều người đã ứng dụng từ rất lâu thì trong các cái giải pháp mà tôi chia sẻ thì tôi có một cái, à, cái phương pháp mà tôi có chia sẻ những cái giải pháp của tôi đó là giả sử đối với bệnh ung thư thì chúng ta phải đặt được câu hỏi như sau nếu như mà muốn à, tìm hiểu về ung thư thì chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao nền y học thế giới hiện đại chưa chữa dứt điểm ung thư rồi tại sao bài thuốc lá thuốc nam có nhiều bài rất hay chữa người khỏi người không rồi tại sao tại sao mà uh, ung thư có một số trường hợp đi chùa thì khỏi bệnh mặc dù tỷ lệ tỷ lệ này rất thấp rồi tại sao có một số trường hợp tập pháp luân công khỏi bệnh nhưng nó cũng cực kỳ thấp rồi tại sao ung thư một số trường hợp thôi miên thì khỏi bệnh và tỷ lệ cũng không cao rồi tại sao mà khi bị bệnh ung thư cứ đi đám ma là tăng bệnh thực tế nếu như ai trả lời được cái chung câu hỏi đó thì người đó đã có một cái giải pháp có thể giúp đỡ hoặc là bản thân mình bị ung thư thì có thể mình thể đưa ra được được cái định hướng để chúng ta chữa chữa lành cho cơ thể người bệnh ung thư ngày hôm nay ấy, thì các bạn sẽ biết đến một cái cái, à, cái giải pháp thì giải pháp này nếu như ai ngộ ra ai tìm hiểu về các cái phương pháp mà tôi chia sẻ thì mới ngộ ra đó là nằm trong trong cái phương pháp chữa bệnh mà tại sao thôi miên có trường hợp khỏi ung đó thì đây là một cái giải pháp mà có thể có thể giúp được rất nhiều người tuy nhiên nó chỉ là một nhánh trong các cái chùm câu hỏi tôi tôi đưa ra ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết đến được một cái giải pháp mà đối với một căn bệnh một căn bệnh và tại sao lại sử dụng ứng dụng cái cái cái, cái, ờ, cái sức mạnh trong tiềm thức đó mà chữa lành được thì đối với cái loại u nhú thì chúng ta dùng phương pháp nào thì ngày hôm nay chúng ta tôi sẽ đưa cho các bạn biết cho các bạn biết một phương pháp chữa lành u nhú và u u biếu nha u biếu u biếu chữa lành u biếu chữa lành u biếu bằng thần số ảo u biếu chữa chữa lành u biếu chữa u biếu ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết về phương pháp chữa lành thị hiếu nên tôi à, ghi lại chữa lành thị hiếu chữa lành u ướu bằng thần số học nghe đến à, thần số học thì à, có một số người có thể biết hoặc các bạn gõ vào à, YouTube các bạn sẽ nghe rất nhiều rất nhiều người nói về đến thần số học tại Việt Nam thời điểm này nhưng tôi thì tôi nghiên cứu là nghiên cứu về sức khỏe nên tôi chỉ đi về mảng sức khỏe thì thần số học trong thần số học này ứng dụng như thế nào thì thần số học này thực, tế là là một phương pháp mà người ta nhận định số phận cuộc đời từ bệnh tật sức khỏe cho đến ờ, công danh đường đời hay ờ, hay tính cách đường đời đều nằm trong trong trong ngày sinh tháng đẻ và cái tên thì đối với chữa bệnh đối với chữa bệnh thì tôi nghiên cứu về chữa bệnh nên tôi chỉ chia sẻ cho các bạn biết về chữa bệnh thì chữa bệnh người ta nghiên cứu về về số đường đời số đường đời các bạn nào số đường đời thì cái số này lần trước số đường đời số đường đời số đường đời này thì lần trước các bạn xem lại video của tôi để biết cách để biết cách tính số đường đời số đường đời số đường đời chính là số ngày sinh tháng đẻ cộng dồn và lấy lấy tổng lấy tổng của các cái số đó cộng vào và và chúng ta chỉ lấy số đơn nghĩa là nếu chúng ta cộng dồn vào mà nó vẫn là số kép thì chúng ta phải cộng tiếp để cho thành số đơn giả sử như số của tôi là ngày 19 tháng 12 năm 1966 thì chúng ta sẽ lấy 1 cộng 9 cộng 1 cộng tháng đấy cộng 2 cộng 1 cộng 2 là 12 cộng tháng 12 cộng 1 5 này cộng 9 cộng 6 cộng 6 chúng ta của tôi sẽ thành bao nhiêu 10 19 là 10 11 10, 11 13 14 23 23 với uh, à, 12 nữa là 35 35 35 con này chúng ta phải là là con số là con số đôi số kép thì chúng ta phải lấy 3 cộng 5 bằng 8 đó số của tôi là bằng 8 nha số đường đời của tôi là bằng 8 bây giờ chúng tôi bằng 8 thì đây là con số 8 số 8 số đường đời bằng 8 thì những người mà có con số đường đời bằng 8 này đó nếu như bị các căn bệnh sau đây bị các căn bệnh sau đây thì chúng ta phải nghĩ ngay xem chúng ta có có vấn đề gì có vấn đề gì thứ nhất là dị ứng thứ hai hen suyễn thứ ba có vấn đề ở lưng tổng thể thứ ba thứ tư là hít thở có mùi hôi hơi thở có mùi hôi thứ năm là bị táo bón thứ sáu là có vấn đề ở mắt thứ bảy là nhức đầu thứ tám là huyết áp thấp thứ chín là chứng đau lưng phần dưới thứ 10 là có vấn đề ở phổi 11 là các chứng bệnh hoảng loạn thứ 11 là run tay thứ 12 là có vấn đề ở da thế nhưng ngày hôm nay thì thì, thì tôi à, tôi đưa ra một cái um, cái cái phương một cái cái cái um, cái bệnh mà chúng ta cần xử lý chúng ta cần xử lý ngày hôm nay thì chúng ta đi vào xử lý u nhú thì những người mà có những số đường đời 8 này Đấy, 6 này hai này ừ. thì lại không có u nhú ở u yếu ở cái phương pháp này như là tính cách người ta không có những cái tiềm cái dạng tiềm thức kẻ để ra dạng bệnh tật này vì vậy những người mà có số 2468 thì không áp dụng phương pháp này nhưng những người mà có số tổng đường đời số tổng đường đời cộng dồn vào mà nó ra cái số đuôi này nếu là số 1 5 và 7 1 số 5 và số 7 nếu như nếu như nếu như cái số đường đời cộng dồn vào mà thành 1 thành 5 và thành 7 thì khi các bạn bị các loạt u nhú thì khi bị các loại u u biểu thì các bạn quay lại hỏi quay lại hỏi cái cái phần tính cách cái phần tâm thức của mình cái phần à, trong trong cuộc đời của bạn trong cuộc đời của bạn nó có một cái nguyên nhân đó là cuộc đời của bạn cuộc sống của bạn có cái điều gì đó đang dày vò bạn làm bạn dây dứt nhá làm bạn dày vò bạn làm bạn dây dứt nếu khi các bạn bị dày vò dây dứt trong tâm thức các bạn thì tự nhiên u các loại u nhú u biếu nó hình thành và lúc này thì chúng ta có thể kết hợp một cái câu gần như gọi là thần chú hay gần như gọi là chúng ta tuyên ngôn với bản thân chúng ta đó tuyên ngôn với bản thân chúng ta để chúng ta có thể sử dụng sử dụng cái tiềm thức cái vô thức trong cơ thể chúng ta chữa lành những cái cái cài này trong tiềm thức chúng ta đó thì cái tuyên ngôn đó như sau tôi mạnh mẽ không gì phá vỡ được sự thanh thản trong tâm hồn tôi câu này các bạn nhá câu này thì các bạn phải nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào khối u mất tích khi u mất tích và các bạn nhắc như sau buổi sáng thì các bạn dành ra 5 phút dành ra 5 phút có thể đang ở trên giường có thể ở đâu đó các bạn ngồi thiền có thể các bạn ra cánh đồng có thể các bạn ở đâu đó các bạn hét thật to nhưng cũng có thể các bạn nói thầm thì với cơ thể mình đó và buổi tối cũng vậy các bạn có thể ngồi thiền các bạn thể ngồi trên giường hoặc các bạn nói trong một khoảng không nào đó mình chúng ta có thể nói to nói cho cho như hơn như kiểu xả hơn đó thì câu đó các bạn lặp đi lặp lại và nhớ đủ thời gian cho đến khi nào khối u cái u đó không còn đó thì các bạn hãy hãy lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại câu này cho đến khi khỏi bệnh đó là tôi mạnh mẽ không gì phá vỡ được sự thanh thản trong tâm hồn tôi các bạn chép câu này vào và các bạn cố gắng lặp đi lặp lại và đây là một cái phương pháp mà không phải tôi biết mà phương pháp này do nhà toán học Pythagore nhà toán học Pythagore là nhà toán học mà đã xây dựng cho chúng ta được biết được dãy số từ 0 đến 9 và loài người có được dãy số này để dùng để dùng từ thời từ thời gọi là khai sơ đến bây giờ con số này là con số mà nhà nhà toán học Pythagore dựa trên tiềm thức của ông ấy khi nghiên cứu về kim tự tháp đến gần 40 năm đó các bạn nên nhớ rằng kim tự tháp nó không phải là cái nơi chôn mấy cái ông vua đó đâu và kim tự tháp nó một cái sức mạnh vô biên mà loài người chúng ta hiện nay chưa thể khám phá được nhưng đối với Pythagore thì những cái năm năm trước công nguyên đó những năm à, bảy tám trăm trước công nguyên thì Pythagore nhà toán học Pythagore đã tìm ra được dựa trên những nghiên cứu về kim tháp ông đã dùng dựa trên đó dựa trên kim tháp là tìm ra được dãy số tự nhiên này và những cái định định luật về toán học mà chúng ta học hiện nay là do chính nhà toán học Pythagore đó, à, đưa ra con số đó và với con con số đó thì nó là một cái mà mà, mà thế gian này thế giới này nó vẫn đang phải áp dụng hàng ngày nhưng có những điều vi diệu mà chúng ta chúng ta có được ngày hôm nay chúng ta học ngày nay thì chính do là từ toán học và do ừ, Pythagore nhà toán học Pythagore à, đưa ra đó thực ra ông đã là một nhà nghiên cứu và có thể ông là một trong những sứ mệnh của của của của một uh, cái đấng linh thiêng nào đó đi đến giúp uh, dân gian chúng ta vì thế chúng ta có những con số để học và đây ta ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bạn biết được một phương pháp về chữa lành u biếu à, trong trong thần số học thì người ta ghi rất rõ đó là u nú thì cái u này nhưng chúng ta chú ý là những người có số đường đời có số đường đời cộng vào phải là một hoặc năm hoặc bảy mà bị u nhú u biếu lại thì chúng ta mới áp dụng câu thần chú này chứ không phải là ai bị cũng áp dụng và nếu khi chúng ta bị bị bệnh thì chúng ta quay lại hỏi hỏi bản thân chúng ta có phải chúng ta đang có vấn gì đó vấn gì đó uh, đang dày vò các bạn hay không dày vò tâm thức các bạn như là cuộc sống cuộc đời của bạn đến giờ phút khi bị bệnh trong cuộc đời có một cái điều gì đó làm cho bạn dây dứt dày vò các bạn đó có cái điều gì đó thì các bạn áp dụng áp dụng thần số học chữa lành và nếu như tôi chia sẻ phương pháp phương pháp dựa trên định luật của Pythagore mà thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ lên trang của tôi để cho nhiều người cùng biết đến họ ứng dụng các bạn ứng dụng đó chúng ta đang sống ở thời kỳ Ờ, mà có thể là nền văn minh của nền à, văn minh loài người thời này à, là một cái nền văn minh mà có thể đang phát triển cao nhất và chúng quay chúng ta quay lại trong tiềm thức chúng ta chúng ta mới hiểu giá trị tại sao chúng ta sinh ra trên trái đất này chết không ai mang cái gì đi đó đến trái đất chúng ta cũng không mang gì đến vậy chúng ta đến trái đất để làm gì khi chúng ta ngộ ra chúng ta bản chất chúng ta là ai đó thì chúng ta sẽ thấy một cái giá trị linh thiêng ở đây là với con người chúng ta đó tại sao chúng ta tồn tại trên trái đất và tại sao có những con số này có thể chữa lành chúng ta áp dụng như thế nào đó đây là bài chữa lành u nhú bằng thần số học lần sau thì các bạn sẽ các bạn sẽ gặp tôi với bài nghiện rượu nghiện rượu đó trong thần số học thì chữa lành nghiện rượu bằng cách nào hẹn gặp các bạn vào video chữa lành nghiện chứng nghiện rượu bằng thần số học